trong đời anh cho anh cuộc sống mới đầy ắp tiếng cười rộn vang cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về cho anh ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh dẫu vui buồn gian khó hai ta sẽ up.